em cái hộp quẹt đi mình lấy em hai con luôn mà có lấy ba con này lúc này ba con rồi bữa lụm con kìa hỏi anh để đâu rồi ờ, đến sáng anh qua mới hỏi đi. gì để lưỡi bánh luôn được hả yếu không sơn ừ. lưỡi được bánh yếu hay sao đúng rồi nè hai lưỡi này nè người ta vô được hai cái một của ai đâu nhưng tận tiếng rồi ở nhà không chuẩn bị mới lên đi bắt đầu mới đăng Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go, go, go, go, go, go, go Hustle hard, hustle every single day tao đang dính cá mày hỏi luôn tùng con chi mày Không lấy cái kẹp ra Đi câu đi ờ, Má chưa thấy được con mồi không có không có dám quay Không có dám ờ, không dám cường. cá mập ghê giờ này nó ăn mà không câu còn một con nằm đây nè Huy ơi em coi hồi bắt con này lên còn con nằm đây nè má nó chạy ra ngoài kìa má cá khỏe ghê cá đúng kiểu giống cá biển á khỏe ghê luôn á con này nó thấy rồi bự rõ đã con này nó từ trên năm kg chắc cú chưa thấy con mồi tối quá không thấy con mồi nằm đâu giật chứ đánh giật chứ ơ ờ, mồi ở dưới à, khỏe ghê đúng cá ngoài biển kẹp đây sơn ơi đã kẹp dùm anh Sơn ơi chứ không có kéo lên được nó còn khỏe quá cá chắc cũng ba bốn kg anh ba bốn kg à Ú là trời Xuống được không ta? Xuống đi Cứng ngắc à là chờ nó lâu lâu gì mà không ký bóp ừ. Ôi, vậy qua đây nè bóp ừ. coi chừng cần mà cần cần là đứng để dừng lên trên đừng có để xuống dưới đó <laughs> có rộng được á nó, nó bị ngược sáng rồi được không ngược sáng hả ừ. bự dở năm sáu ký chứ đây để ta, ta bừng nó lên kìa lên bừng nó lên có cái cần ở đây mà cứ hỏi làm gì sao không đưa sát luôn thế bây giờ ờ, chụp con mồi dùm anh cái sơn chụp ngang ráp cái đưa, máy lên em chụp cho cái này mình bỏ vô rộng hay là có chụp rộng con cá đó em chụp sát xong chụp rộng con cá đó đủ sáng không ủa, ủa đèn pin để trong kia thôi này không để cần lên để dẫm đẩy á có ai để ý đâu còn con dưới á dọc dọc đây nè dọc dọc ngay đây nè nó đi cặp với nhau được chưa được rồi chụp rồi chụp chụp chụp <laughs> hai tấm rồi chụp full con cá nè á bự dở mệt có mang kèm đâu không thôi để mang vô trong dính bậy đứt sóc vô tay cái vô kìa dính kìa út dính kìa chị em nhỏ hả đừng có kéo năng quá xả cho nó chạy đi em kéo năng quá nó nó nó nó, nó đứt á <laughs> đến kẹp cho bà lên đi lên nhỏ xíu à ghê út dính cá luôn út ơi út chụp hình không út cá bự chụp à ông nãy ông chụp con cá bự của anh kìa nãy em vừa thả em đây vừa vô bắt bên đó còn một con bự qua đó đã quýnh đi cả đó ừ con nó chạy lâu quá trời cá khỏe Đấy. nữa hả wow mú nữa nè hơi quá trời mú chỉnh gì hả cá hay chà? cá chà hồi nãy dữ hả cá cá lạ cá cá đề long <laughs> em dính cá đi long kìa má bóp chọi ra cứu em dính luôn ê ê ê coi chừng nó chạy vòng qua em đúng không nó chạy vòng qua dây em rồi đúng không à vô đây rồi mà ô con này cũng bự nè má mốt bánh con toàn dữ rồi má gỡ cá mệt mỏi rồi mấy con nó kia sướng lắm hả quánh nào quánh đi ờ không chứ Nhấp Đồ. luôn Nhấp con này cái sơn, con này cảm giác lắm nè Cái bún với mặt em vậy có Coi chừng xảy ra ngoài, bún sẽ được mà bún Con này nó bị sao sao, ghẻ ghẻ hay sao nè bên sổ hả? bên sổ 85 85 ờ, trăm vậy á à, nuốt dữ trời thằng này thằng ấy nó đang vướng đường dây sao nãy không đem vô luôn á Thôi cá nó đang vướng mình không để ý cái nó bợp mình luôn Mà nó bợp nhẹ nhàng nó không có táp Ủa sao không câu Sơn Nãy giờ em đi gỡ cá nè Gỡ từ thằng nào nó gỡ đi Con cây kèm, con cây kẹp Trời ơi đầu tư vô Chứ sao anh đi mà anh không đem Hả Anh đi xong anh không đem Giỡn của ai mày kẹp trong này kèm kẹp này đầy đủ nè vô lấy cái kèm đi vô lấy cái cần đi cái cần mà chơi đồ trời cá anh câu là phải mập mập phải giống anh <laughs> ủa mà sơn nó nó nó mập mà nó câu cá ốm dạ, dạ, <laughs> rồi mang cái cần ra về câu đi Ồ, oh, xước đờ hết rồi Nối lại Nhồng chỉ có mồi như như anh á mới dễ dính nhồng Mồi bự bự á Như mồi giống em nè ừ. giống em nè Mồi gì? Không em con Nhật bữa em lụm được có ai <laughs> Con đó không phải, con đó cũng không có Không phải, không phải kiểu ờ, nhồng nó thích Nước cạn vậy đánh ờ, đánh mồi, mồi, mồi nổi cho nó táp cho sướng cuốn quen em nhựa bánh mề mề mề phái phái phái phái câu này cá nó giật trên tay đã hơn đúng không tát miệng hả ừ quay nè quay nè à bên đây chậm lá nhiều ghê Hả? hả Sơn mày tự gỡ đi mày tội nghiệp nó mày chưa câu gì hết trơn Nó đang chạy vô mà cá ống nhòm hả ừ, tùy con nước cái chẻm nên nó ăn theo con nước nước tốt nó ăn nhiều Thử kẹp đi ba Kẹp giờ thả xuống đi chứ câu dèo không hả? Câu là ừ. Câu là thả vô dèo hả? nửa kìa dính nửa kìa cho bà ra bà ném nha bà kéo để cho nó câu đi tự gỡ đi kèm nè mày gỡ cá tra được rồi mày gỡ u nó táp kìa Nè Cá đang táp kìa cha Thằng này nữa đây nè Mày cầm cái đó gãy cần á à. à, Coi nó táp anh nè, bột nè chứ không có đóng đâu cần đóng đâu coi chừng cá bự nha xả pin ra nha cho bà kéo đi không có cầm vô cái cần làm gì cho kéo lôi xuống hồ luôn cho hồ nó lôi xuống hồ luôn đi trời ơi chạy đã không cá khỏe ghê không ờ, cá khỏe ghê không Ồ, cá nó chạy anh qua sao anh qua sao Đây anh có kẹp đây thấy qua rồi qua rồi sảy rồi dính ở ngoài mép ngoài rụng mấy cái vảy à. nè <laughs> mốt về ghiền luôn rồi đi câu hoài luôn à chạy không ở dướng? chạy mà còn anh lên có duyên quanh quánh đây gì hả dướng rồi dướng rồi dướng dướng rồi dướng rồi dướng rồi dướng thấy chưa nó quanh cũng phải em hoàn toàn hú hồn chưa dướng rồi mấy con hồi với tôi luôn hồi đi chú em nghe Dướng không? Cá ăn <laughs> Cá ăn nó quấn rong á Hồi nãy anh thấy nó chạy duỗi cần mà Lẹ lên Lẹ lên hả? Bắt đi Nè Bắt cho nó sướng Ủa nhưng mà nó, nó dướng hả? Dướng rồi dướng Cá ăn nó chạy dưới rong á chị nãy không lên á Nó quấn cái cục rong nó nặng á Quánh anh ơi Kìa nó kìa không Đó Ừ nó xảy ra hả? Có đâu còn ơi.

ui trời ơi cá nó nhiều cá nhiều phải luôn á ồ đây câu được ha cá quá trời cá cá nhiêu đây chạy vui rồi chứ sao không? cái con đó nó đi sâu quá nó đi sâu quá mà dễ dính con cá con cá con mồi á ui trời ơi sậy nè mồi bự quá <laughs> nó mới táp sảy anh rồi ờ. à? từ từ thôi rồi chị chưa cầm cho nó chứ cười không à cười nó không cho nó chửi nữa không giữ gì chứ hả dính nó kìa rồi dướng dây rồi <laughs> Tiến nó câu bên đó cá nhỏ nhỏ Tiến ơi Đi qua Qua đây cho nó cho cá nhiều nè Cho cá bự nè quá trời nhiều <laughs> bên kia con ngâm cũng dính nữa kìa Ủa đầm này chỉ mở cuối tuần hả Sơn? Nhưng mà mình đi ngày nào cũng được Mình đi mình gọi uh, ông ngoại thôi Vô trời Má em đã ngay lỗ hay gì á <laughs> Lỗ nó vòng vòng quanh đây với hổ nào nữa can ráp 128 SL đó vậy cho nó lẹ bố nãy giờ có quay không có đang quay luôn hả ừ đánh cảm giác là đánh tự nhả đi đỡ hơi gỡ mệt quá nãy giờ không không gỡ đuối luôn á cá nhiều ghê cái đầm này mà đưa swim bass xuống đánh sướng để lấy vô lấy 148 ra ờ, đánh rồi sợ quăng tới lỗ tới lỗ xảy ra à, còn sơn đang đi lòn ừ đậu cần là cái <laughs> hai thằng kéo hai con con này nó đâm vô bờ luôn nè tiếng hôm nay bào giữ mày hả ừ máng trên lưng tiếng hôm nay bào giữ mày phê sướng sướng rồi gì cá nhỏ của nó hút không vô ờ, dòng hồng á tán trên lưng trên đầu mà <laughs> đó đó đó đó đồ hay ta bự xả rắc ra đừng có cho nó nó, Xả rồi, xả rồi. hết hồn luôn á tám cây bò luôn á bóp ừ. cá bự á con đó bốn ký á đừng có cần không có cần phải này giữ đâu mà cứ công cần cho nó chạy yếu rồi kéo thôi má hết hồn luôn á con này kéo lâu quá khá bự luôn mà lờ chứ Sơn dính cá 5 kg nè. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Chưa đâu mày. Nào mày lên cá đi rồi hẳn tính. Mấy cái tướng đứng này cá kìa, nhìn quả chè không kìa. Đẹp hả anh trai? Đẹp. Ừ. bự bự bự bự bự. Ba lưỡi luôn, khỏi chạy. Chạy con cá bự nó nằm sát sát nó tám cây bò luôn á cá bự nó nằm sát sát bờ đây nè bự bự bự bự đứng đó đi ba đi đâu nữa chỗ nào cũng có cá hết á ném đi ừ này đi đừng có dùng dây ừ. kéo cái động tác kéo là cái cần nó phải theo cái cái con cá mười mấy hai chục ký luôn á thầy mà thầy, có sơn đúng không đúng rồi đúng rồi thầy mà rồi tàu lao với lao à, nãy anh, anh cũng làm em đó giờ trả thù được không nãy anh cũng vậy với ai con này cũng được à con này cũng được bốn ký à con này cũng rưỡi á bốn ký thôi bốn ký nó tát ngay chân à thôi xong rồi đó bây giờ tên cắn máy vô tôi câu tiếp ấy cái gì vậy chọt vô mắt mày kẹp đâu tụt kẹp ra leo xuống kéo kéo nó kề cái mỏ lên trên bờ á cái đây nè cái đây nè kéo vô bờ xong rồi lấy kìm gỡ luôn không em muốn chụp hình con này ấy con lu của em hồi nãy kìa ờ con đó đó <laughs> không phải cái nó ăn cái con lu của em hay gì kìa có đâu nó ăn con của em cái họng ở dưới kìa có đâu nó không ăn hai lần nó không ăn hai lần đâu kìa nó hỏng cơ, kìa không chạy nó bị chảy máu nó bị tét quá cái kẹp có đâu đó đó lá kéo đừng chơi ngay cái con nãy mình đứt gì ha đục cái hỏng bự bốn ký á trời giỡn qua mấy sao mà bằng bằng con anh được đúng rồi đúng rồi như trong trong miệng nó có con mồi vậy nó có cái gì đỏ đỏ trong đó kìa đó có đâu mồi. À, nó bị ghẻ không, không, không, không, không, không à con này nó bị ghẻ nó sức cái, cái nó bị câu nó câu em đừng cái kéo năng nữa bung ra cho thằng kia cầm leader cầm kéo giống như cá tra giữ mồi lại lên tiếng ơi lên nó nó sảy nó bung vô mặt con này 3 kg à cân đúng 3 kg không 3 kg 3 kg rưỡi ừ. nhìn cá nó nhắm được liền ngắm ngắm Đây, chụp cho em tấm hình đi lấy điện thoại cho điện thoại em đâu điện thoại em sạc pin rồi tiến tiến tiến tiến tiến tiến nè chụp cho nó tấm hình em đâu biết chụp hình đâu đây ừ. chụp hình cũng biết mày xào xạo mày đang ghiền cá <laughs>

giờ lo dò mấy cái lỗ sâu đi tí nữa nước nóng là nó xuống mấy cái lỗ sâu hết trời chạy <laughs> cá nó chạy đụng dây cá nhỏ bắt đại tiếng ư đó vô hàng rồi xong luôn xong luôn xảy luôn con nó cũng nhỏ à đó nó táp cá đối nhảy kìa khá ghê chém đây siêu khỏe luôn wow. <laughs> dậy xuống con chưa vậy không ăn chưa vậy ăn cũng đó khuyến mãi khuyến mãi cho giữa trên đất rồi dạ lắm trong đất thì nói gì nữa thì bác ngồi ăn luôn bác ngồi chơi bác cái này cũng thiếu nãy luôn đó có dừa muối mũ trân châu sơn sơn đầu búa Nè, đẹp không? cho em Ủng hộ em quá tiếng ơi Chúc em nước mập Chúc mừng em nha vâng, không mà <laughs> lắc nãy chạy ghê chứ kẹp rồi rút rút ờ, không ngồi đó gỡ luôn nó móc con trên mỏ thôi